Nam mô Bổn Thầy á, Nam mô Tham Maya, Nam mô sanh Sankhya. Dạ, kính lễ sư à, Trí Đức à, rộng rừng, kính chào tất cả quý vị. Nghe rõ mà ạ? Alo, 1 2 3. rõ không? dạ chào dạ không? Vâng. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục ha, tiếp tục chương trình của à, tuần rồi, rồi mới học ở đâu Rồi, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau chắp tay đảnh lễ Tam Bảo Thánh Tắc arahan sama sambuto pagawa butang pagawang tang swakato pagawata dhammo dhammang namasami seperti bano pagawato Sa sangko sanghang namami สมาสัมพุทธมัตุลังสัสธรรมมะกนุตตมังอภิวาลิฟาเสสัง อภิธรรมมัตตสังฆังcon đang hết lòng thành kính anh lễ đấng toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng văn cao quý con sẽ nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp à, nam mô bích thầy á nam mô tham ai nam mô sát hạnh rồi chúng ta kính thưa quý vị chương trình à, cũng như thường lệ ha mình đọc Bali trước rồi sau đó có vài câu đố vui rồi à, học tiếp ha rồi xin mời à, MC làm việc nha dạ nam mô bổn thà dạ nam mô tham ma dạ nam mô sanh ca giá dạ con xin đọc bài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 sáu định, năm định, sáu ô và 7 xã. Đoa đã xá mắt gan ga ní samma đích thí samma sang cấp bồ samma qua cha samma kammanto samma chivo samma Vajamo Samma Sati Samma samathi, Mít cha đích thí Mít cha sang bồ Mít cha Vajamo Mít cha Samadhi Có 12 chi đạo là một chánh kiến hai chánh tư duy ba chánh ngữ 4. Chánh nghiệp 5. Chánh mạng 6. Chánh tinh tấn 7. Chánh niệm 8. Chánh định 9. Tà kiến 10. Tà tư duy 11. Tà tinh tấn và 12. Tà định Dạ con đã đọc xong đoạn 1 Cảm ơn Châu Nguyễn đa bốt bài Con kính cảm ơn Thầy Kính cảm ơn Đạo Tràng Dạ con xin mời Kính mời vị kế tiếp ạ à. con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng con kính đảnh lễ ngài chị đức con uh, kính à, lễ cô tu nữ như pháp con xin kính chào thầy kinh con xin kính chào toàn thể đạo tràng con xin phép được đọc bài tiếp. ạ cảm ơn sư châu nguyễn cho bài đoạn 2 bà quy so tình đi già nghi chắc khun ri dặn sô tình ri dặn khà mình ri dặn chi huỳnh ri dặn cà cà dìn ri dặn ít thìn ri dặn puri sin ri dặn chi huy tình ri dặn ma nìn ri dặn su khìn ri dặn ลุกขึ้นหรือยังโสมนัสสิ่งหรือยังโดมานัสสิ่งหรือยังอุปปักอุปปักขินหรือยังสัตถิงหรือยังวิริยินวิริยินหรือยังสันติงหรือยังสมาธินหรือยังบัญญินหรือยัง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 na wa ba la ni sa tha ba lăng vi ri ya ba lăng sati ba lăng sa ma thi ba lăng bành nhà ba lăng heri ba lăng ottapa ba lăng ahirika ba lăng anotta ba ba lăng có chín lực là một tín lực 2 tấn lực 3 niệm lực 4 định lực 5 tuệ lực 6 tàm lực 7 quý lực 8 vô tàm lực 9 vô quý lực đã, dạ, con à, đã đọc bài xong à, xin mời dung phạm lên đọc bài nhé đã dạ, con xin phép được à, xuống mic mời một vị à, alo ạ dạ con kính lễ ba ngôi tam bảo dạ con kính lễ sư trí đức con kính lễ cô tu nữ như pháp con kính lễ thầy kính chào các anh chị trong đạo tràng dạ cảm ơn pháp nguồn lào cai dạ cảm ơn trong nguyễn cho biết tín hiệu nghe rõ con xin đọc bài đoạn dạ, ba chắc Taro Adhipati Chanda Adhipati Viriya Adhipati Chitta Adhipati Vimansa Adhipati có bốn yếu tố tăng thượng tâm là một dục hai cần ba tâm và bốn thẩm Chattaro ahara kapalikaro aharo Fasso nutiyo mano sanche tanata tiyo Vinyanang chatuttang có bốn ừ. loại vật thực là đoàn thực xúc thực tư niệm thực và thức thực Inriye Yesu Banet Thaso Timak Ga Nhà Nang An Nan An Nành Nhà Ta Sa Ni Tin Ri Yang Arahat ta pha la nhà nhà năng anh nhá ta quyền ri rằng mách chê cha nhà na ni anh nhìn ri già ni ti ba vốc chẳng ti chỉ quy tin ri dành cha rô pa rô ba qua se na đu quy thằng hồ ti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 căn tức là sáu trí mạng căn gồm cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn dạ con đã đọc bài xong ạ dạ con cảm ơn thầy cảm ơn châu nguyễn đã bớt bài con xin xuống đích xin phép được đọc à, lần hai đi à, xong rồi à, ờ, Nhung Phạm lên đọc nhé cho em xin bài vâng ạ à, Thanh Thúy giơ tay chưa em chưa thấy bàn tay của Thanh Thúy mời thanh thúy lên nữa. Chắc Thanh Thúy đang bận đấy ship Để em à, xin được đọc lại à, một loạt rồi à, tiếp tục mời Nhung Phạm và Thanh Thúy nhé Đoạn 4 Bành cha huỳnh nhà nề su Cha năng gà ni A uy ri dê su Ba là ni a he A hề tu kề su Mắc gần gà ni Na lắc phản ti Tát thà quy chi quy chi kích cha chi tê e các ga hạ e các ga tà mắc gình đi ya ba lắc hà hoàng na ga cha ti đi hề tu cà ti hề tu ca cha quan nề quê qua gia giáp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 đạo chi hay căn lực trong bốn tăng thượng dục cần tâm thầm chỉ một tăng thượng được chứng một lần tùy theo trường hợp chỉ trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân cha hề tu bành cha trà nằng gà mắc gần gà na qua quát thu tổ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 Dạ thưa con Châu Nguyễn, dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức, dạ con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, dạ con kính lễ cô tu nữ như pháp, dạ con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn đại đạo tràng. Dạ, à, nãy con có mời xếp Nhân Phạm, xếp Thanh Thủy Trần, nhưng mà không có thấy à, hai xếp giơ tay. Dạ con xin phép đọc bài trước, rồi à, sau khi con đọc xong con kính mời bàn tay của à, các đạo hữu trong đạo tràng ạ. À. Dạ con kính cảm ơn sách pháp nguồn Lào Cai, ờ, cô Meta đã cho con biết tín hiệu. Misakasanggaho toát yếu những hỗn hợp pháp đoạn 1 Misakasanggahe cha hề tú lô phô đồ sô mô hô á lô phô á đồ sô á mô hô trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có 6 nhân một tham hai sân ba si bốn vô tham năm vô sân và sáu vô si <coughs> sắc tha trà nàn gà ní quy tắc cô quy trà rồ bị tí sô má ná sằng ê các gá ta đồ má ná sằng bú bát kha có bảy chi thiền là một tầm hai tứ ba hỷ bốn lạc năm định sáu ưu và bảy xã và đã xả mắt gan gà ní samma đi thí samma sankapo samma waja samma kammanto samma jivo samma wayamo samma sati samma samma samadhi micca đi thí micca sankapo micca wayamo micca samadhi có 12 chi đạo là một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh ngự, bốn chánh nghiệp, năm chánh mạng, sáu chánh tinh tấn, bảy chánh chánh niệm, tám chánh định, chín tà kiến, 10 tà tư duy, 11 tà tinh tấn và 12 tà định. Dạ thưa con đã đọc xong. Dạ con kính tri ân thầy. Dạ à, con xin kính mời à, à, Sít Thanh Thủy Trần, à, Sít Nhung Phạm và dạ, các đạo hữu khác ờ, trong đạo tràng uh, hoan hỷ lên đọc bài con xin phép được post bài con kính dân mất lại cho đạo tràng ạ à. dạ nam mô bút thà giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá dạ dạ xếp phát nguồn lợi à, dạ xếp nhung vàng dạ thưa con kính mời cô meta đọc đoạn 2 được không cô dạ lúc này cô chưa đọc đoạn 2 á dạ con kính mời cô meta con kính mời cô nhung dạ con kính mời đọc để cho hoàn chỉnh bài đọc rồi ờ, thỉnh thầy dạy ờ, tiếp bài pháp ngày hôm nay ạ à. dạ con kính mời cô meta con xin đọc tiếp đoạn 3 Dạ cảm ơn cho mình. À đoạn 2 Đoạn 2 Bà quỳ sát tiền ri già ni chắc khôn đăng Sô tiền ri dăng khả nín ri dăng chiều phiền ri dăng Cà dìn ri dăng ít thìn ri dăng buri sen ri yang chỉ quy tin ri yang ma niệm ri yang xúc hình ri yang đúc hình ri yang so mana sen ri yang do mana sen ri yang upay hình ri yang sắc thiền ri yang quy ri yin ri yang sa tiền ri yang sa ma thiền ri yang bành nhìn ri rằng an nhạy an nành nhà ta xà mì tin ri rằng anh nhìn ri rằng anh nhà ta quyền ri rằng có 22 căn hay quyền khả năng kiểm soát là một nhãn căn hai nhĩ căn ba tỷ căn 4 thiệt căn 5 thân căn 6 nữ căn 7 nam căn 8 mạng căn 9 tâm căn 10 lạc căn 11 khổ căn 12 hỷ căn 13 u căn 14 xả căn 15 tín căn 16 tấn căn 17 niệm căn 18 định căn 19 tuệ căn 20 vị tri đương tri căn 21 dĩ tri căn 22 cụ tri căn na Nawa ba là ni sát thà ba lằng ri Viriya ba lần Sati ba lằng sa mà thi ba lằng bành nhà ba lằng hi ri ba lằng ốt tap ba ba lần ahiri ka ba lần anot tap ba ba lằng có chín lực là một tín lực hai tấn lực ba niệm lực bốn định lực năm tuệ lực 6 tàm lực 7 quý lực 8 vô tàm lực 9 vô quý lực Dạ con đã đọc bài xong ạ Dạ con kính tri ân thầy Dạ cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài Xin mời vị kế tiếp ạ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 quy măng xà thi ba ti có bốn yếu tố tăng thượng tâm là một dục hai cần ba tâm và bốn thẩm chattaro ahara kabalikaro ro, phát so đu yo, vô mano san chê tana tati yo. Huynh nha năng chát tút thăng Có bốn loại vật thực là một đoàn thực, hai xúc thực, ba tư niệm thực và bốn thức thực. ba ta so ta bát ti mắt Gan Ga Năng Á Nhân Nha Tát Sa Mi Tinh Ri Văn hát ta pha lệnh pha la nhà nàng anh nha ta quỳnh ri dằn mắt chề cha nhà nà ni anh nhìn ri già ni ti ba vuốt chan ti chì quy tình ri dằn cha rù ba rù ba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 dạ nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá dạ à, sít quang thanh ơi à, sít có cầm mic đọc bài được không sít à, dạ, còn một đoạn ờ, thứ tư à, mời sít cầm mic đọc bài rồi à, sau đó thỉnh thầy giải à, bài à, học ngày hôm nay luôn được không ạ dạ sít quang thanh có thể cầm mic được không ạ à? dừng mic lại cho xích nha dạ à, mời xích cầm mic ạ à. Dạ thưa con không thấy bàn tay của sách Quang Thanh Dạ thôi con xin phép được đọc bản 4 à, Dạ con xin phép được đọc bản 4 để um, um, kết thúc bài đọc ngày hôm nay à, Dạ Đoạn 4 Bành <coughs> chá huynh nhà nề xú Trà nàn gà ní áo quý rí về xú ba là ni á hì túc kề su mắt gàn gà ni ná lắp phần tí ta tha quý chi kích trà chít tề e các gá tà mắt ghiền rí giá bá là mắt ghiền rí giá bá lá phà quần ná gắt trá tí đi hề tú cá tí hề tú cá trá quá nề xuê quá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 post lại cái bài mà hồi tuần trước thầy dạy là của phần 22 quyền để cho Râm được ôn lại bài để à, chờ thầy dạ, à dạ thưa cô Meta dạ con à, con box bài con kính mời cô lên đọc để mà à, cả lớp có thể ôn lại bài được không cô dạ sa thú Dạ con cảm ơn cô Meta. Dạ con kính nhân mít cho cô. Dạ con xin phép được xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha, Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sangha Giá vậy là đọc cái phần mà à, Châu Nguyễn đã đưa cho mọi người trong đạo tràng đó hả Châu Nguyễn hả dạ, Châu Nguyễn đưa lên thì mấy ta xin đọc phần thứ tư 22 quyền ba quy sát tinh ri già ní có năm nhóm a nhóm 6 nhãn quyền chắc khiên rí giá nhĩ quyền sô tên rí giá tỷ quyền ga nin rí giá thiệt quyền chiêu hiên rí giá thân quyền ca diên rí giá ý quyền ma nin rí giá B. Nhóm 5. Khổ quyền Đúc khiên rí giá Lạc quyền su khiên rí giá Hỷ quyền so má nát xin rí giá U quyền Đô má nát xin rí giá Xã quyền U bách khiên rí giá C. Nhóm 5. Tính quyền Sát thiên rí giá tấn quyền quý rí diên rí giá niệm quyền sát tin rí giá định quyền xá ma thiên rí giá tuệ quyền banh nhiên rí giá d nhóm bà nữ quyền ít thiên rí giá nam quyền bú rí xin rí giá và mạng quyền chiêu quý tên rí giá chi quý tên rí giá e nhóm 3 vị tri quyền á nhân á nân nha tá nát sa mi tin ri giá dĩ tri quyền anh nhìn ri giá và cụ tri quyền anh nhà ta quyền ri giá giải a à, nhóm 6 nhãn quyền chắc khinh ri giá nhĩ quyền sô sotin rí giá tỷ quyền ga nin rí giá thiệt quyền chi quyền, chiêu quyền, chiêu hin rí giá thân quyền ca diên rí giá ý quyền ma nin rí giá in rí giá là quyền sự kiểm soát cai quản điều hành điều khiển hán văn quyền bính quyền lực quyền hạn quyền định đoạt vân vân một nhãn quyền chắc khiên rí giá tinh nhãn hay còn gọi là thần kinh nhãn một loại tinh chất nương bốn đại hiển đất nước lửa gió an vị trong mắt có khả năng kiểm soát các loại danh pháp trú nương trong mắt. Phận sự làm việc thấy, đặc quyền thấy sắc. Chi pháp sắc thần kinh nhãn, tám sắc bất ly, cộng sắc thần kinh nhãn, cộng sắc mạng quyền, hai dĩ quyền sô tin rí giá tinh nhĩ hay còn gọi là thần kinh nhĩ một loại tinh chất nương bốn đại hiển an vị trong tay có khả năng kiểm soát các loại danh pháp trú nương trong tay phận sự làm việc nghe đặc quyền nghe âm thanh chi pháp sắc thần kinh nhãn gồm có tám sắc bất ly cộng sắc thần kinh nhĩ họ đọc lại chi pháp sắc thần kinh nhĩ gồm có tám sắc bất ly cộng sắc thần kinh nhĩ cộng sắc mạng quyền ba tỷ quyền ganin giá tinh tỷ hay còn gọi là thần kinh tỷ, một loại tinh chất nương bốn đại, hiển an vị trong mũi có khả năng kiểm soát các loại danh pháp trú nương nơi mũi. Phận sự làm việc ngửi đặc quyền ngửi mùi. Chi pháp sắc thần kinh tỷ gồm có tám sắc bất ly cộng sắc thần kinh tỷ cộng sắc mạng quyền bốn thiệt quyền chiêu hình rí giá tinh thiệt hay còn gọi là thần kinh thiệt một loại tinh chất nương bốn đại hiện an vị trong lưỡi có khả năng kiểm soát các loại danh pháp nương trú nơi lưỡi phận sự làm việc nếm đặc quyền nếm vị nếm vị chi pháp sắc thần kinh thiệt tám sắc bất ly cộng sắc thần kinh thiệt cộng sắc mạng quyền năm thân quyền ca diên rí giác tinh thân hay còn gọi là thần kinh thân một loại tinh chất nương bốn đại hiển được trải dài khắp châu thân có khả năng kiểm soát các danh pháp nương trú nơi thân phận sự làm việc ghi nhận xúc chạm đặc quyền xúc chạm chi pháp sắc thần kinh thân gồm có tám sắc bất ly cộng sắc thần kinh thân cộng sắc mạng quyền sáu ý quyền ma nin lý giá sự cai quản kiểm soát các pháp đồng hiện hữu cùng có mặt phận sự điều hành các pháp đồng sanh biết cảnh chi pháp 121 tâm dạ vậy là xong cảm ơn châu nguyễn đã bột bài và dạ, con kính uh, à, dương mít cho thầy để thầy dạy bài học hôm nay ạ đây xa thấu xa lắm à, cảm ơn cô ta à, ừ, long thể bất an chút xíu <laughs> tự nhiên vấn đề chút xíu chưa chắc chưa chắc chưa tắt thở <laughs> rồi Đấy, mắc nợ của Dung phải dọc lại con Dung cô réo quá <laughs> không mắc nợ mà không tạo tròn <laughs> rồi bây giờ mình à, à, bắt đầu vô chương trình à, đố vui có thưởng nha quý vị ráng ra cho lấy 10 điểm rồi ai đoạt giải quán quân để ờ, long thể ờ, ờ, đã trở lại bình thường rồi <laughs> câu số 1 các tâm bất thiện bán mặt nơi người nào các tâm bất thiện vắng mặt nơi người nào thì người đó chính là bậc a la hán phải chăng các tâm bất thiện vấn mặt nơi người nào thì người đó chính là bậc a la hán phải chăng rồi câu dễ quá ha dễ ôi ha rồi, ai xung phong giơ tay lấy 10 điểm coi rồi mời cô mấy ta xa thử xa thử dạ nam mô bổn tha dạ nam mô tham ma dạ nam mô sanh kha dạ dạ con kính chào thầy đã mạnh khỏe trở lại để tiếp tục dạy cho chúng con dạ thầy con à, con xin trả lời câu số 1 các tâm bất thiện vắng mặt nơi người nào thì người đó chính là bậc a la hán phải chăng dạ con nghĩ là chưa được chưa đúng đâu thầy bởi vì các tâm bất thiện dán mặt nơi người nào thì có thể là như phàm nhân hay nhà, những bậc uh, thánh hữu học thì các tâm bất thiện dán mặt nhưng mà có thể là có những tâm thiện khác uh, sanh lên hiện hữu lên còn nếu mà muốn thành bậc a la hán thì phải tu tập rồi phải đắc thiền đắc đạo đắc quả đến tới tứ thánh quả rồi à, diệt hoàn toàn kiết sử mười kiết sử thì mới đắc được a la hán chứ đâu phải mà chỉ có các tâm bất thiện nói khơi khơi vậy mà đặt được dạ con nghĩ như vậy thầy dạ bậc là án ba muốn đắc bậc a la hán thì phải tu tập đắc đạo đắc quả Ờ, sơ quả nhị quả tam quả tứ quả diệt hoàn toàn 10 kiếp sử thì mới đắc được dạ con xin trả lời như vậy thầy không biết có đúng hay không thầy dạ con xin trả máy cho thầy đúng không cái gì alo đúng không đúng không xa thứ xa thứ hay quá là là còn con ai hay quá Ê, con ờ, mấy ta hay quá ờ, chính xác bất thiện vắng mặt vắng mặt đâu ăn thôi vắng mặt bất thiện thiện vẫn có mặt như thường <laughs> rồi xa thứ 10 điểm nha quý vị ghi sổ nha thư ký ghi sổ nha. cô mấy ta dẫn đầu 10 điểm xa thứ rồi câu số 2 tham đã tận nhưng sân si vẫn còn phải tham đã tận nhưng sân si vẫn còn như vậy chính là các bậc thánh hữu học phải chăng tham đã tận nhân sân siêu còn như vậy chính là các bậc thánh hữu học rồi đúng rồi rồi đúng rồi đó rồi xà thử xà thử tham rồi ai lên ai lên ai tình nguyện giơ tay lên nha tranh thủ nha à, để thôi cô bách ta của việc giải quán quân đó <laughs> rồi mời quý vị Dạ thưa thầy con thử trả lời câu này xem đúng hay không À, tham đã tận nhưng sân si vẫn còn. Như vậy chính là các bậc thánh hữu học phải chăng à, cái tham đã tận này thì à, thì à, chỉ có bậc à, a la hán mới diệt được ừ, bậc thánh tam quả mới à, cái gì gọi là cũng mới diệt được uh, tham tham dục và sân hận nhưng mà à, nếu mà tham đã tận thì à, sân si vẫn còn như vậy chính là các bậc thánh hữu học phải trong thì à, câu này cũng cũng không phải là dễ nhưng mà à, theo con thì à, các bậc thánh hiệu học đó, thì ừ, đã như là bậc thánh à, đã sơ đạo sơ quả thì diệt được ờ, ờ, ba uh, cái sự là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ thì thì uh, tham cũng vẫn còn uh, nhưng mà uh, cái bậc uh, nhị đạo thì giảm được uh, giảm nhẹ uh, giảm nhẹ tham và sân thôi còn vị tam đạo thì thì diệt được tham và sân Vâng, nhưng mà nếu mà nói nói là chính là các bậc thánh hữu học phải chăng thì ờ, câu này thì thì cũng không không không nên nói như vậy thưa thầy bởi vì là có những cái cái tâm mà mà tham không tham vắng mặt nhưng mà sân si thì vẫn có mặt thì à, như thế thì vẫn kể cả người thường cũng có lúc là uh, tham không uh, tham không có mặt nhưng sân si vẫn có mặt cho nên là uh, không thể nói là uh, bậc thánh hữu học mới như vậy được à. con xin phép việc nói như vậy có gì sai mong thầy bổ túc thêm cho con <laughs> cho cơ hội nói lại lần nữa nói lại cho rõ ràng gần chúng là là chứ chút xíu nữa là đúng này bình tĩnh nói lại bình tĩnh nói lại cho kỹ đọc kỹ câu hỏi nói lại ha à, ráng là lấy lời 10 điểm cho ngon lành nó nói tùm lum quá <laughs> nói tùm lum lên lại dạ ờ, có nghĩa là tham đã tận nhưng sân si vẫn còn như vậy chính là các bậc thánh hữu học phải không câu này thì không nên nói như vậy thưa thầy bởi vì là ví dụ như những người đang à, à, một người phạm nhân thì bình thường thì ờ, khi họ bố thí đó, thì thì họ đã ly ly tham rồi thế nhưng mà sân si thì họ vẫn còn thì như vậy thì thì cũng có thể uh, tham vắng mặt uh, nhưng mà sân si thì vẫn còn như vậy thì mình cũng không thể nào nói là các bậc ở thánh hữu học được uh, như là à, còn cái bậc thánh tam quả thì mới dứt được ừ, tham dục sân hận dạ con xin được trả lời như vậy có nghĩa là câu này là không nên nói như thế á con xin phép chưa được chưa được chưa được rõ ràng ha ừ, mời vị khác rồi mời con mấy ta dạ nam mô bổn thà dạ nam mô tham ma dạ nam mô sanh kha dạ dạ thưa thầy dạ câu thứ ba tham đã tận nhưng sân si vẫn còn như vậy chính là các bậc thánh hữu học phải chăng thì con thấy là à, nếu mà nói là hỏi tham đã tận rồi nhưng mà sân si vẫn còn thì như vậy chính là bậc thánh hữu học phải chăng thì con thấy nếu mà nói về các kiết sử thì bậc thánh tam quả thì mới diệt được dục ái và sân thì như vậy ở đây sân vẫn còn si vẫn còn thì có thể nói đây là có thể nói là bậc nhị quả đã đắc được bậc trong trong này thì bậc thánh này là bậc thánh nhị quả thôi chứ không thể là bậc thánh tam quả được bởi vì sân vẫn còn si vẫn còn thì không thể đắc được tam quả mà có thể là chỉ là nhị quả thôi nếu có đắc được thánh hữu học thì chỉ là nhị quả thôi thì cái à, dục ái và sân đó giảm nhẹ mà ở đây thì sân vẫn còn tức nhiên là là chưa có đắc được tam quả mà bậc thánh này chỉ là bậc thánh nhị quả thôi và dạ, con câu hỏi của câu trả lời của con là như vậy không biết có đúng không thưa thầy rồi sai rồi <laughs> rồi ngoài pháp nguồn lò cài ráng là gỡ lại à, cơ hội đó nha ngoài nha <laughs> dạ thưa thầy con xin được à, nói lại xem có đúng hay không ạ dạ, nếu mà nói về tham sân si là những cái tâm được gọi là tâm bất thiện thưa thầy nhưng mà khi mà một người mà không có tham á mà sân si vẫn còn thì uh, như thế không thể nói là các bậc thánh hữu học được ạ bởi vì là khi mà một người à, họ họ không có tham như là một người một người bình thường nha à, không có tham nhưng mà sân si thì họ vẫn còn à, bởi vì là họ cũng có thể là họ ly tham họ họ bố thí à, họ bố thí rất là nhiều đi nhưng mà cái sân si của họ vẫn còn thì như vậy thì à, thì sẽ thì là người bình thường cũng có thể là không có ta tham nhưng mà sân si vẫn còn thì thì cho con là nói như vậy à, có gì sai con phải chỉnh sửa cho con không rồi rồi ngồi xuống nè à, mai đếm trứng rồi luôn nha <laughs> rồi mời cô ta bỏ tóc dạ như vậy thì theo con thì cái câu này là như vậy thì cái cái người mà tham đã tận nhưng mà sân si vẫn còn thì không có đắc được ờ, thánh hữu học gì hết thầy đây chỉ là người phàm nhân thôi có nhiều người thì tham hết nhưng mà sân si vẫn còn thì ba cái nhân uh, tham sân si mà còn hai cái sân si thì không có đắc được gì hết thầy theo con là không đắc được gì hết dạ không biết đúng không thầy rồi ôm trứng tiếp luôn <laughs> ôm trứng tiếp đi theo đi theo ờ, pháp nguồn lào cai lên núi tăng si ban <laughs> rồi mời cô nhung dạ thầy ờ, thầy ơi học trò của thầy thì ngay thẳng mà thầy đặt câu hỏi nó trẻo qua trẻo lại ờ, tội nghiệp học trò thầy ờ, tham đã tận nhưng sân si vẫn còn như vậy chính là các bậc thánh hữu học phải chăng dạ à, không phải tham đã tận tức là tham đã đoạn diệt thì một khi tham đã đoạn diệt thì si cũng vẫn đợi là thì si cũng đoạn diệt luôn lúc đó chính là bậc a la hán còn bậc thánh hữu học thì không không phải không thể nào nói là tham đã tận tham đã tận thì chỉ thể có thể nói đó là bậc a la hán nhưng sân si vẫn còn thì uh, như vậy thì không phải bậc a la hán mà cũng không phải là bậc thánh hữu học vì uh, bậc thánh hữu học cũng đã đoạn tận từng phần bậc uh, tam quả thì đoạn tận sân nhưng tham si vẫn còn còn đến bậc tứ quả thì tham sân si đoạn tận cùng hết luôn dạ thầy đặt đặt câu hỏi nó nó dễ dễ thầy chúc chắc quá tội nghiệp từ con thầy dạ con kính tri ân thầy dạ, đó là câu trả lời của con con xin xuống mic <laughs> ờ, mới là lần đầu tiên nghe hai chữ trúc trắc trúc trắc là gì cái vậy <laughs> trúc trắc <laughs> chữ nghe cũng lạ trúc trắc rồi xa thứ xa thứ Giờ một ờ, một người mà tham đã tận tham đã tận là không còn tham nữa tức là diệt trừ tất cả những cái, cái, cái, cái gì thuộc về tham tham diệt trừ tà kiến cũng diệt mà ly tà cũng diệt luôn không còn tham nữa thì sân si còn cái gì sân si còn không thì đâu có còn đâu <laughs> câu hỏi vậy dễ mà bật mà diệt là lậu tận rồi đã diệt được tất cả những cái tham đã diệt mất rồi những cái kiết sử kia ăn thua gì đó <laughs> thì, thì đâu còn đâu à, như vậy là câu hỏi là, là không nên nói thế <laughs> rồi ha à, hỏi gì đó là nó bắt vậy đó là không có đúng cho đâu đâu <laughs> rồi vậy để ý là vật tu là quờ thì diệt được mấy kiến sử thân kiến hoài nghi giới cấm thủ à, tức là tà kiến là giới cấm thủ không đúng không? tức là diệt được cái tham hợp tà đúng không diệt được một cái diệt được cái tham hợp tà rồi lên cái ờ, tư là quần à, à tư là à, tu là tư là à, hàm thì việc làm giảm bớt không giảm nhẹ bớt mà vẫn còn à, lên tới a nó hàm thì mới diệt được tham dục và sân nhưng mà còn ái sắc ái vô sắc thì vẫn còn vẫn còn tham như thế vẫn còn ái sắc ái vô sắc không? lên tới bậc a la hán mới diệt được không lên tới a la hán mới chấm dứt được hoàn toàn chứ Ừ. <laughs> thì khi mà chấm dứt được cái cái tám cái tâm tham rồi thì sân si đâu còn nữa ha <laughs> nói đúng cái này luôn không <laughs> rồi xa thứ xa thứ rồi câu số mấy rồi này câu số 3 câu số ba <clears throat> của bộ gì lên cùng nhau dẫn lên uh, núi Tansivan luôn nha cứu gì <laughs> câu số ba các vị nào các vị nào khi những tâm quả bất thiện vô nhân không còn các vị nào khi những tâm quả bất thiện vô nhân không còn thì người đó chính là bậc lậu tận phải chăng các vị nào khi những tâm quả bất thiện vô nhân không còn thì người đó chính là bậc đạo tận phải chăng rồi câu này dễ ội ha à, suy nghĩ ờ, kỹ rồi lên ờ, lấy 10 điểm lại ha nãy giờ con mình cô ta được 10 điểm thôi còn nhiêu là lãnh trứng hết trơn rồi rồi xin dừng biết cho quý vị suy nghĩ xíu nha Dạ, à, con xin kính đánh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. À, con xin à, kính đánh lễ với, à, các quý sư và quý cô tín nữ kính chào thầy kinh và con xin kính chào cả lớp. Dạ thưa thầy, con đâu dám vô cứu bộ gì đâu thầy, con chỉ vô học và nghe thôi. <laughs> thì vô thấy các anh chị thôi, nhưng mà thì à, học hỏi thôi. Dạ. Thưa thầy, cái câu này thầy không nên nói như vậy vì tất cả à, cái câu này là câu sai thầy nói vậy không có đúng vì à, dù cho những người phàm hay người thánh hay bậc a la hán chính đức phật cũng còn nhận những cái tâm quả bất thiện của cái đời chót của họ cho nên cái câu này không nên nói như vậy chữ tâm quả bất thiện nó không tha thứ cho bất cứ dù người phàm hay người thánh hay là bậc chánh đẳng chánh giác nó khi nó có đủ nhân duyên thì cái à, nó cũng dẫn cho quả thôi thưa thầy dạ con xin hết là thưa thầy nói gì đó xà hà thử xà hà thử vô được ha rồi cứu bồ ha cú bò xà hà thử xà hà thử <laughs> rồi mười điểm mười điểm là được ba người đúng không cô meta à, cô nhung chính tâm ba người ha xà thử xà thử <laughs> câu dễ quá rồi câu số 4 si phóng vật được đoạn từ <clears throat> si phóng vật được đoạn từ thì tham sân và si hoài nghi cũng được đoạn từ phải chăng thì tham sân và si hoài nghi cũng được đoạn từ phải chăng rồi câu này cũng dễ ơi ha học bài nhớ bài nó nói cái một rồi tranh thủ nhau lấy 10 điểm nha quý vị việc giải quán quân nha để thôi ờ, chánh tâm nó dành hết rồi <laughs> mời nha con xin được à, thử trả lời câu này đằng nào cũng thua rồi cho thua luôn dạ si phóng dật được đoạn trừ thì tham sân và si hoài nghi cũng được đoạn trừ về chăng dạ thưa thầy câu này là đúng thưa thầy bởi vì là uh, trong cái tâm si phóng dật đó, thì là bậc thánh tam quả thì là vẫn còn nhưng mà đến bậc a la hán thì diệt tận tham diệt tận thân sân và diệt tận si nói chung là diệt tất cả mười cái sự rồi thì Ờ, khi mà si phóng dật cũng được diệt thì tất cả những cái tham sân và si hoài nghi cũng được diệt mà bậc a la hán à, tứ quả đã dạ, con xin được trả lời như vậy có gì sai thì mong thầy à, chỉnh sửa cho con alo alo đúng không quý vị ai đúng không cho cho biết rồi đi theo sườn luôn đúng không cô hồng nhung đúng cô hồng nhung đúng rồi ai đúng nữa chưa cô hồng nhung nói chưa <laughs> rồi mời cô hồng nhung lên bỏ túc cài <laughs> rồi cô hồng nhung nói nói chưa lên nói thì sao cho phước thuyết phục tương bả rồi mời cô Dạ, con thưa thầy, câu 4 si phóng dật được đoạn trừ thì tham sân si hoài nghi cũng được đoạn trừ phải chăng dạ nói trên tổng thể thì như vậy nhưng mà cái si hoài nghi là được đoạn trừ đầu tiên chứ không phải à, đợi trừ đợi chờ cái si phóng dật được đoạn trừ thì à, sân và si hoài nghi cũng được đoạn trừ mà ờ, nói theo từng à, từng giai đoạn thì si hoài nghi trước à, được đoạn trừ trước rồi đến à, À, sân à, đến thánh là thánh tam quả và cuối cùng thì si phóng dật được đoạn trừ thì cái tham ly tà cũng được đoạn trừ dạ đó là câu trả lời của con và dạ, con kính tri ân thầy đây xa lắm xa lắm ha à, không người lào cai cũng không có sai ha cũng cũng nói cũng đúng chứ không sai ha nhưng mà cô dung là bổ túc thì coi như là hoàn chỉnh ha rồi chia hai người chia người năm điểm <laughs> người năm điểm xà thứ xà thứ không rồi câu số 5 cô cô cô à, cô mấy ta mới có 10 điểm phải không cô mấy ta mới có 10 điểm mà ráng nha cô mấy ta còn câu chót là ai lấy được giải quán quân nha câu số 5 vô tàm vô quý đã diệt mất nơi người nào vô tàm vô ý đã diệt mất nơi người nào thì người đó là chính nhân quân tử phải chăng vô tàm vô ý đã diệt mất nơi người nào thì người đó là chính nhân quân tử phải chăng Rồi, con này dễ nè, con cô mấy bạn ơi, ráng lên lấy 10 điểm nữa mà mà, mà đoạt giải quán quân luôn <laughs> Rồi, xin mời nha. Dạ. À, câu thế nữa câu đố số 5 Dạ con xin đọc lại câu số 5 Vô tàm vô quý đã diệt mất nơi người nào Thì người đó chính nhân quân tử Thì người đó là chính nhân quân tử phải chăng? và dạ, con thấy à, vô tàm vô quý thì nó nằm ở trong cái cái cái à, nhóm là suy phần đó là cái à, nhóm mà tâm sở và dạ, tâm sở bất thiện bất thiện biến hành nó nằm trong cái nhóm tâm sở bất thiện biến hành si vô tàm vô quý phóng vật bốn cái tâm sở đó nó nằm ở trong uh, nhóm là tâm sở bất thiện biến hành thì cái người này đã đã diệt được cái vô tàm vô quý rồi thì đồng thời ừ, cái nhóm này là nhóm biến hành thành thử ra là uh, cũng uh, ờ, ờ, si rồi phóng vật rồi cũng mất luôn rồi thầy bởi là bốn cái tâm sở biến hành này hai cái vô tàm vô quý đã biết đã diệt mất rồi thì coi như cái nhóm này mất luôn thì nói là cái người này chính là chính nhân quân tử thì bây giờ con phải thầy theo thầy thì chính nhân quân tử là người như thế nào thầy con cũng chưa hiểu rõ được chính nhân quân tử là à, chánh tâm nói là chính nhân quân tử là người phàm phu dạ thì như vậy thì à, một cái người mà đã diệt được vô tàm vô quý dạ coi như là cái ờ, bốn uh, cái tâm sở biến hành này nó nó nó đã diệt được hết luôn trong cái nhóm bốn bốn tâm sở bất thiện biến hành này nó diệt được luôn thì con nghĩ đây là ờ, cái người này sẽ trở thành bậc thánh rồi thầy dạ con trả lời như vậy không biết đúng hay không thầy giờ à, cho cô ta cơ hội lần nữa nha giờ chính nhân quân tử là mình có à, phân hai loại ha à, một là phàm nhân hai là thánh nhân à, và trong thánh nhân đó là à, thuộc về hạng người nào à, phàm nhân thì coi như là về chính nhân quân tử phàm nhân là không trúng rồi đó là đặt ha là đặt ha nhưng mà giờ đối với một người đã diệt vô tàm vô quý đã diệt mất thì chính nhân quân tử là bậc nào trong à, bốn bậc thánh cơ hội cho cô cô lần này nha không trúng nữa là thôi ổn quá rồi mời cô ta <laughs> dạ để con coi lại là trong cái nhóm này là si tức là vô minh đã diệt được rồi rồi vô tàm vô quý rồi phóng vật cũng đã diệt được luôn thì con nghĩ đây là bậc thánh uh, tứ quả rồi thầy diệt tận hết rồi dạ con trả lời là là là đây là bậc thánh uh, à, a la hán rồi thầy bậc thánh tứ quả dạ không biết đúng hay không thầy rồi xa thứ xa thứ chính xác ha Phật <laughs> thánh tứ quả diệt địch là chi vô làm giải quý pháp vật ha ờ, xà thứ ha rồi như vậy là hôm nay cô Meta được giải quán quân xà thứ xà thứ quý gì tặng bông tặng hoa cho cô Meta có gì thẳng cấp luôn ha <laughs> con làm ha rồi coi toàn con làm ha rồi xa tới xa tới rồi nghĩ đến học tới đâu rồi ha xong phần à, xong phần B là gì à hết xã quyền luôn ha ok rồi, bây giờ mình vô tiếp phần C nhóm 5. Phần C nhóm 5. Rồi mình qua phần C Nhóm có 5 năm pháp Thứ nhất là tính quyền sát thinh trí giá là tính quyền. Thứ hai là tấn quyền quý dinh trí giá số 3 là niệm quyền sát tình trí giá số 4 là định quyền sát ma thiên trí giá số 5 là tuệ quyền banh nhìn trí giá à, như vậy hôm nay mình học là năm cái quyền này thuộc về à, tính tấn niệm định tuệ là, đó là nhóm năm phần C ha rồi trước tiên chúng ta lấy cái thứ nhất chỉ pháp nhất là số 1 là tính quyền sắc thình trí giác tính quyền tính quyền rồi tính quyền được định nghĩa trong chánh tạng cho chúng ta thấy là như vậy cái chi là sự tin tưởng à, tức là bất cái gì mà là sự tin tưởng sự tin cậy sự tín nhiệm sự tịnh tính tính là tính quyền tính lực đây gọi là tính quyền à, tức là bất cứ cái gì mà là một cái sự tin tưởng tin cậy tín nhiệm tịnh tính à, thì được, được gọi là tính quyền à, là tin tại kệ từ tín nhiệm tịnh tính tịnh tính là sự tin tưởng một cách tốt đẹp ha tin tưởng vào điều tốt đẹp ha điều trong sạch ha thì gọi là tính quyền hay là tính lực đây gọi là tính quyền hoặc là sự đặt tâm tin tưởng mạnh mẽ vững chắc trong sạch vào đối tượng trong sạch à, tức là khi mà mình có cái sự đặt tâm mình tin tưởng vào một cái gì đó một cách mãnh liệt một cách mạnh mẽ một cách mãnh liệt vững chắc và trong sạch vào cái đối tượng trong sạch à, chứ đối tượng mà không trong sạch thì không được ha à, đối tượng mà tà kiến mà trật ha à, thì như vậy mình có đặt niềm tin vào một cái đối tượng nào đó trong sạch với cái tâm trong sạch của mình thì lúc đó chúng ta có gọi cái gọi là tính quyền sắp satintriya rồi trong cái tính quyền này ta cho mình biết cái phận sự của nó là gì cái cái nhiệm vụ của nó làm việc đó phận sự của tính và trở thành tính quyền đó thì phận sự là cai quản kiểm soát các pháp đồng sanh tức là những cái pháp nào đồng sanh chung với nó tức là những cái tâm sở nào sanh lên đồng sanh chung với nó trong tâm thì phận sự của cái tính quyền này nó cai quản nó kiểm soát các pháp đồng sanh cùng tin tưởng vào đối tượng trong sạch tức là tam bảo à, tức là đây cho mình biết cái sự đặt niềm tin vào đối tượng trong sạch tức là tam bảo bởi vì sao bởi vì khi chúng ta đặt niềm tin vào một bất kỳ một cái gì đó mà mình không biết rõ không không hiểu rõ không nắm rõ à, mà có tính cách là, là à, là, là giống như là bí ẩn bí hiểm hay là là, là, là, là, giống như là bị ờ, mê hoặc chẳng hạn thì mình mình tin tưởng vào những cái đó thì không phải gọi là một cái ờ, ờ, đối tượng trong sạch à, đối tượng trong sạch là chỉ là đối tượng là phải rõ ràng là một một cái, cái cái nơi mà mình đặt niềm tin trong sạch rõ ràng chẳng hạn như Phật bảo là Đức Phật là một đấng giác ngộ thật sự ngài đã diệt trừ tất cả những cái kiết sử phiền não ngài hoàn toàn trong sạch mà những cái chi pháp ngài đưa cho chúng ta học mình thấy hiểu rõ ràng khi khi mình hiểu mình thấy rõ ràng như vậy thì mình đặt cái niềm tin vào đó thì đức niềm tin như vậy được gọi là niềm tin trong sạch chứ không phải mình đặt niềm tin vào một cái cái gì đó một ông nào đó một đấng nào đó mà người tự xưng tự này kia cho là đấng sáng tạo đấng là chơi là, là dựng lên thế giới vũ trụ này, nói nói theo cái, cái ngôn ngữ thôi mà mình đặt niềm tin vào đó thì cái niềm tin mình chưa gọi là niềm tin trong sạch chưa gọi là tính quyền được à, cho nên một cái niềm tin trong sạch là phải đặt niềm tin vào đúng vào cái đối tượng trong sạch tức là một cái đối tượng trong sạch thật sự là không còn có tham không sân không si một cái ờ, một cái cái, cái, cái nơi mà hoàn toàn trong sạch à, về chỉ có tam bảo là nơi trong sạch hoàn toàn à, tức là Phật bảo pháp bảo và tăng bảo Phật bảo là khỏi nói không là một một vị là tối thượng một vị có một cái trí tuệ là siêu việt một cái đức hạnh mà, mà không ai có thể sánh bì à, đó là Phật bảo rồi pháp bảo là cái giáo pháp thật sự là đưa chúng ta đi đến một cái sự hoàn toàn trong sạch thì quả thật pháp bảo là một nơi đáng tin đáng tin cậy đáng tin tưởng và tăng bảo ở đây ở đây chúng ta nên hiểu là bốn đôi tám vị tức là bốn bốn bậc thánh nhân ha Ờ, thì như vậy là khi mình đặt niềm tin vào tam bảo tức là lúc đó chúng ta có một cái niềm tin trong sạch à, đặt niềm tin vào đúng đối tượng ờ, trong sạch à, được gọi là tính quyền rồi chi pháp của nó chính là tâm sở tính là đơn giản là là tâm sở tính à, mà tâm sở tính này à, chúng ta thấy á, à, nó là một trong cái 19 tâm sở tình hảo biến hành đúng không tâm sở tính là một trong 19 tâm sở về tình hảo với anh à, là nó có mặt trong tất cả những tâm thuộc về tình hảo mà nó không có mặt trong những cái tâm à, bất thiện à, đó là cái vấn đề thứ nhất mà chúng ta cần để ý ha rồi xuống dòng mình vô cái phần mình cho biết là cái phần về ghi chú ha à, tính quyền được tìm thấy ở bậc dự lưu à, tính quyền được tìm thấy ở bậc dự lưu tại sao nó nhấn mạnh cái này bởi vì đối với bậc dự lưu tức là bậc thánh đầu tiên mà bậc thánh mà không bao giờ có một cái sự mà là là là, là trở trở trở lui là không được không có bao giờ có cái sự mất cái cái niềm tin tâm bảo luôn đó tính quyền là à, à, à, có mặt ở bậc thánh à, tu đà quần á à, là bậc thánh này là có một cái niềm tin bất động một cái niềm tin vững chắc một cái sức mạnh là về niềm tin rất là tuyệt vời thì như vậy tính quyền là được tìm thấy ở bậc dự lưu rồi trong cái bậc dự lưu người ta cho mình biết có bốn chi phần nhất là tính bất động nơi tam bảo à, và năm giới trong sạch thì đối với một cái cái cái cái bậc dự lưu thì tôi cho mình biết là tính của niềm tin của một bậc à, dự lưu là bất động dù cho ai có vụ có thuyết có nói đưa ra chủ thuyết này chủ thuyết kia nhưng mà đối với Bồ Tát thánh dự lưu là hoàn toàn bất động nơi tam bảo à, bởi vì sao bởi vì giống như là mình thấy những sự việc nó như thật ha mình thấy thật rồi thì giờ có nói gì mình cũng cũng đâu có tin được à, giống như giờ quý vị đã biết được à, là à, trong cái cái cái cái hộp này trong cái hộp mà có cái, cái hộp sòn nằm trong đó à, mà đậy kính lại nhưng mà giờ mình đã coi rồi mình đã thấy là mình nhá rồi mình thấy là thì người khác lại có gạt mình nói trong đây là có này có kia có nọ thì mình đâu có tính à, mình đâu có còn tính nữa mà mình biết chắc à, là trong đó là nó có cái gì hộp sòn đó thì như thế nào đối với bậc thánh dị lưu là người đã thấy được chứng ngộ được niết bàn lần đầu tiên người đã thấy được các pháp một cách như chân như thật thì cái niềm tin của vị thánh dị lưu là bất động à, hoàn toàn bất động nơi tam bảo tức là không còn vị lai chuyển à, nhưng mà mình thì còn rồi nha đối với phàm nhân thì à, nghe ai nói vụ vụ vụ gì đó là thấy ờ, chúng nghe cái lòng tham cái mình khoái mình tin ờ, mình thấy tin hoặc là mình bị lung lay cái niềm tin mình liền à, thì như vậy chỉ có sự bất động à, được tìm thấy nơi bậc thánh dự lưu tức là từ bậc thánh dự lưu trở lên mới là có niềm tin bất động và ngũ giới hoàn toàn trong sạch đối với bậc dự lưu thì ngũ giới thì không bao giờ có cái sự tái phạm à, nhưng mà phàm phu mình hai cái này đều còn ha à, bất động thì không có ha à, lạng quạng lạng quạng cũng nhảy qua tà kiến như thường ha rồi năm giới thì, thì lúc lúc có lúc không lúc lũng lúc rách lúc te tua lúc thì sức mẻ đủ thứ ha à, thì như vậy trong cái tính quyền được tìm thấy là bất động nơi tam bảo và năm giới trong sạch của bậc diệu luôn là chi phần thứ nhất chi phần thứ hai là trước sát na đắc diện lưu đạo niềm tin mãnh liệt nơi tam bảo trong sát na đắc diện lưu đạo là c niềm tin vững chắc nơi pháp sau sát na diện lưu đạo niềm tin kiên cố nơi tam bảo tức là ba chi pháp này cho mình biết là trước khi mình bước vào cái sát na đắc diện lưu đạo thì đã có một cái niềm tin mãnh liệt lúc đó là cái cái, cái tâm thiện hợp trí mà nó là, là làm vận sự là chuyển tập để mà chứng đắc được đạo quả đó à, thì trước đó là đã có rồi ha một cái niềm tin mãnh liệt rồi mới bước vào cái, cái đó bởi vì trước sắc na đắc di lưu đạo thì cũng đã ờ, là trong sạch rồi ha cái tâm lúc này đã ờ, đạt với một cảnh giới là rất là kề cận với lại là một thánh đạo à, và trong sắc na đắc dị lưu đạo thì đương nhiên trong sắc na này là là sắc na đạo thì niềm tin vững chắc nơi pháp và sau sắc na đắc dị lưu đạo tức là à, niềm tin trở nên kiên cố à, thì như vậy trước khi đắc ngay khi đắc và sau khi đắc thì niềm tin trở nên kiên cố vững chắc ở khi sau khi đã chứng đắc à, trước khi thì nó có một sự mãnh liệt mà ngay trong lúc đó thì niềm tin nó vững chắc và sau đó trở thành kiên cố à, đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy chỉ có bậc thánh trở lên là mới có được cái tính quyền này một cách vững chắc còn đối với chúng ta thì tính quyền mình lúc có lúc không lúc có lúc không ha on off on off ha à, cho nên quý vị phải cẩn thận à, mình phải hết sức thận trọng à, bởi vì đối với tâm phạm nhân của mình à, nó rất dễ bị lai chuyển à, cho nên mình phải hết sức cẩn thận trong vấn đề này bởi khi mà chúng ta chưa có học đủ pháp chưa có đủ trí tuệ chưa có đủ sức nhận nhận định thì mình dễ bị lung lay lắm à, mình chỉ cần có một cái gì đó nó hợp lý nó hấp dẫn nó đem đến là à, tương ưng với dục à, thì chúng ta dễ bị lắm là những những kêu mình à, mình theo cái cái môn phái này mình sẽ được giàu sang sẽ được uh, trợ giúp đủ thứ chuyện ha mà mình khi mình nghe cái mình cái tâm tham mình nó khoái liền ha à, cái tâm tham sao lên nó, nó khoái là, là nó muốn bỏ ở đây nó nhảy qua kia rồi ha và cái đó là cái chiêu bên mỹ người ta cũng dùng những cái chiêu đó rất nhiều những người mà đi uh, truyền đạo mà, tinh lành này kia người ta cũng dùng những cái chiêu là rất là nhiều không à, cho nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng trong cái vấn đề này à, đó là muốn có được một cái niềm tin vững chắc nơi đảm bảo chúng ta phải có một cái sự hiểu biết cái sự học hỏi một cái sự mà uh, vững mạnh uh, tin tưởng vào pháp bảo uh, chứ nếu không là chúng ta rớt như không ha là cho nên cố gắng mà khi rớt rồi nó khó trả lời lắm nha quý vị bởi vì đức tâm quy đó là mệt mệt mỏi ha rồi có ba pháp để trở thành tính quyền à là cho mình biết giờ muốn có được cái tính quyền là được tốt đẹp là mình phải như thế nào à, cho mình biết là có ba pháp để trở thành tính quyền nhất là tránh xa người không có tính à, tức là đây phải tránh xa cái người mà không có cái niềm tin nơi tam bảo à, tránh xa những người mà tà kiến tránh xa những người mê tín à, nhất định phải tránh xa chứ nếu mình thân cận là trước sau mình cũng theo họ à bởi vì cái tâm phàm của mình mà ờ, nó rất là dễ ha rất là dễ bị à, không biết trong đây có gì có ai có bị lần nào chưa có bị lung lay trong vấn đề này chưa theo tôi nghĩ là chắc cũng có nhưng mà không à, khi mình gần những người mà mê tín người ta nói này kia mình cũng uh, muốn tin theo chẳng hạn nói nhiều đi chỗ này lên gặp ông này bà kia đi coi bói cái này không à, theo ông này đi theo đạo này đạo kia để mình sẽ được giàu sang được này kia nọ à, được uh, à, có, có ta tìm được à, người yêu lý tưởng ha, có chồng tốt đẹp chẳng hạn ha à, nghe cái khoái đi theo à, đi theo nó xa xong nữa rồi đó giống như châu Nguyễn ngày xưa cũng bị dụ à, à đi theo ai đó ta nói sẽ là gặp người yêu lý tưởng gì đó không đi theo bây giờ thất bại nghe <laughs> thất bại mỗi <laughs> chuyện gà pháp luật loại gai cũng bị sao lạng lại như vậy lạng lại đứt hết đó nha rớt à, cho nên trước tiên là phải tránh xa à, phải tránh xa cái, cái, những người mà không có cái niềm tin nơi tam bảo à, những người mà mê tín những người ờ, à, không có một cái trí tuệ để mà nhìn thấy sự thật à, là tránh xa nha à, thứ hai là thân cận cung kính học hỏi bậc có đức tin à, cái điều thứ hai là mình phải thân cận phải tìm cách mình thân cận và cung kính thân cận những bậc có trí thân cận những bậc hiền trí à, phải có cung kính tức là phải có cái pháp cung kính là luôn luôn có kính kính nể tôn trọng những cái bậc mà hiền triết những cái bậc mà chân tu những cái bậc mà có có pháp mà trong người ha là mình phải thân cận những người đó à, thì mình khi mình thân cận rồi mình cố gắng mình học hỏi nơi người đó để mình tạo cho mình củng cố cho mình có một cái đức tin vững chắc nếu mình không thân cận những người đó mà cái tâm của con người mình đó, nó kỳ lắm mình không có cho nó đi đi theo này thì nó theo khác à, nó sẽ đi tìm tâm mình nó chạy nó phóng dật nó chạy nó suy nghĩ này suy nghĩ kia à, nó đi tìm người này người khác nó theo những cái khác à, và nó theo những những cái mà dễ xấu thì nó theo lẹ lắm còn những cái tốt thì nó theo khó theo à, cho nên mình phải cẩn thận trong người này mình nên thân cận những bậc nào mà cần phải đáng thân cận thôi à, và cung kính những người nào đáng cung kính chứ không phải mình gặp ai mình cũng tin càng gặp ai mình cũng tôn kính đảnh lễ mà tùm lum là la là, là, không có được không à, cho nên chúng ta phải hết sức thận trọng trong cái đời sống của mình bởi vì thân người chỉ có một không sanh đã có một lần không nếu mình không khéo mình thân cận những bậc mà tà kiến những bậc mê tín những người mà có những cái à, pháp mà thiên lệch thì ha mình theo những người đó mình thân cận người đó là mình y là mình dính vô người đó là mình nương nhờ người đó là mình tôn trọng cung kính người đó rồi mình học hỏi là người đó nữa thì thôi rồi xong luôn không à, cho nên phải biết cách trong vấn đề đời sống của mình à, phải thật khéo léo thật tốt đẹp phải biết là thương yêu chính mình à, là phải biết lo đừng để cho thân của mình bị à, thân cận những cái người mà mê tín những người mà tà vại ha phải tránh xa à, thân cận và học hỏi những bậc có đức tin vững chắc à, đó là cái thứ hai để làm cho phát triển cái, cái tính quyền ha à, đúng rồi phải coi mình phải học họ mình phải có cái cái, cái trí tuệ có, có cái sự suy xét à, bây giờ mình học được pháp mình hiểu pháp được rồi mình có được trí tuệ rồi mình phải nên cẩn thận trong này này à, nhiều người học học chứ có biết rồi sao nó cũng bị lòng tham dẫn đi à à, dẫn đi tốt lốt các bạn á à, quý vị cẩn thận à, đừng đừng có nghĩ là mình mình dẫn đâu chỉ có bậc tu đồ quần trở lên mới dẫn thôi à, rồi thứ ba là phải suy gẫm nè quán xét à, tức là phải, phải có sự suy gẫm suy nghĩ học hỏi suy gẫm rồi quán xét kinh điển chân chánh tức là mình phải phải có cái đầu tư vốn liếng về trí tuệ mới được chứ mình không có này là, là cũng khó lắm cái, cái, cái cái sự mà nhạy bén về tâm mình để nhận định vấn đề sự sự vật xung quanh mình, đó. mình không có sự quấn tập đó. thì cái mình nhận định xung quanh không có được mình nhận không có rõ nhiều người ta cũng ờ, có những cái cái cái, cái mà tư kiến của người ta những cái suy xét của người ta cũng cao lắm do nhờ những cái học hành này kia nọ những bậc trí thức là những người học cao rồi người ta có những cái lý luận những cái này của người ta cũng khá cao mình không đủ sự suy gẫm mình không đủ trí tuệ quan sát à, ờ, thì mình dễ bị tin theo lắm à, cho nên mình phải có sự học hỏi sự suy gẫm sự quán xét các pháp là kinh điển mà đúng theo pháp đàng hoàng chân chánh đàng hoàng là những cái pháp mà đúng những pháp mà hướng thượng những cái pháp đưa đến làm cho con người mình trở nên trong sạch thì cái đó mới là pháp chân chánh ha. còn những cái nào mà đưa mình đến cái sự mà mê tín mê lầm những cái sự mà làm cho tham chưa sanh mà nó được tăng trưởng là cái đó là không phải ha à, cho nên đó là chúng ta cần phải có ba cái pháp này để làm cho phát sanh được cái niềm tin vững chắc à, nó trở thành một cái, cái, cái, cái giống như cái lực ra một cái sức mạnh của niềm tin mình à, đó là tránh xa người không có tính thân cận cung kính học hỏi bậc có đức tin và suy gẫm quán xét và các kinh điển chân chánh à, tức là đây là vấn đề mình cần phải làm không để mình tăng cường cái niềm tin của mình à, còn những cái mà không chân chánh những cái mà liên hệ đến Ờ, tà kiến này kia thì nên tránh ha ờ, đừng nên thân cận đừng có nghĩ là mình ngon ha đừng nghĩ là mình vững chắc mình đọc những cái sách mình theo học hỏi những cái đó chơi mình nói mình nghiên cứu mình học chơi nhưng mà nó nhiễm mình nặng hay cái gì, à, cho nên hết sức cẩn trọng trong đề này ha rồi đặc biệt tính quyền chỉ có mặt trong các tâm thiện và vô ký cho nên không có tính trong tâm bất thiện à, trong bất thiện tâm không có ha tiền tính quyền tức là tâm sở tính nó chỉ có mặt trong những tâm thiện và tâm vô ký thôi à, nó không có mặt trong những cái à, tâm bất thiện cho nên niềm tin mà đặt trong tâm à, trong à, trong cái bất thiện thì thuộc về tà tính mà tà tính thì chỉ có nằm trong tâm tham thôi chứ không có trong tâm thiện ha à, cho nên đó là tính quyền là hãy nó có nó tính nó có niềm tin mà thật sự đúng đó nó là tính quyền thì nó có mặt trong tâm thiện và vô ký thôi chứ nó không có mặt trong tâm bất thiện kể cả niệm và định niệm định tuệ cũng có mặt trong uh, ờ, tâm thiện ha à, đó là cái uh, pháp về tính quyền cho chúng ta thấy là mình muốn có được tính quyền mình phải thực hiện những pháp này phải tránh xa người không có tính thân cận những bậc thiện trí học hỏi những cái bậc thiện trí mà suy gẫm học hỏi các pháp một cách chân chánh đó là vấn đề mà nói về tính quyền rồi chi pháp thứ hai là tấn quyền quý lý dinh trí giá tấn quyền cái chi thuộc về tâm là sự cố gắng cần cố ráng sức chuyên cần tinh cần siêng năng nỗ lực dốc lòng nghị lực không nhũng chí không bỏ qua nguyện vọng không bỏ qua phận sự phò trì trách nhiệm tấn là tấn quyền tấn lực tránh tinh tấn đây gọi là tấn quyền à, đây, tức là đây ta cho mình biết là những cái cách để diễn đạt cái cái, cái tấn quyền à, trong cái chi pháp mà tình thuộc về thiện pháp này nha tức là sự cố gắng tích cực siêng năng thực hiện các thiện pháp thì được gọi là tấn quyền tức là khi nào mình có sự tích cực siêng năng thực hiện và làm là chuyên cần cố gắng cần cố dốc lòng nỗ lực kiên trì không bị lùi bước không dũng chí trong thiện pháp à, thì được gọi là tấn quyền à, rồi phận sự là điều hành cai quản các pháp đồng sanh cùng nỗ lực à, tức là phận sự của tấn quyền là sự siêng năng tích cực là điều hành các pháp đồng sanh là những cái chi pháp đồng sanh chung của nó những cái tâm sở đồng sanh chung cùng nỗ lực à, như là nỗ lực đẩy lùi tham dục à, tức là đây là, mới, mới thật sự mình tinh tấn mình nỗ lực đẩy lùi tham dục thứ hai là nỗ lực cắt đứt các dây trói buộc à, tức là mình phải tích cực nỗ lực phải cố gắng tu tập để mình cắt đứt những cái sợi dây trói buộc những cái truyền cái những cái pháp ác bất thiện nó trói buộc mình mình phải nỗ lực tu tập để mình cắt đứt đó à, thứ ba là nỗ lực để đến bờ giác tức là lúc này phải nỗ lực tinh cần dũng mãnh là để mà vượt qua khỏi cái cái cái cái, cái, cái bờ mê để mà đến bờ giác à, thì như vậy là nỗ lực đến bờ giác rồi nỗ lực để thành tựu mục đích cứu cánh giải thoát tức là phải nỗ lực phải tinh tấn phải quyết tâm phải dũng mãnh để mà đạt được cái mục đích cứu cánh giải thoát à, thì đó là những cái cách mà về phận sự của cái tấn quyền à, tấn quyền ở đây cho mình biết là tấn quyền chính là tứ chánh cần tứ chánh cần ha tứ chánh cần là là, là gì thận cần trừ cần tu cần và bảo cần à, đều gọi là tứ chánh cần thận trừ tu bảo đúng rồi đó thận trừ tu bảo là cẩn thận tích cực siêng năng cố gắng cẩn thận không cho ác bất thiện pháp nó xanh rồi khi nó chưa xanh cẩn thận gìn giữ không cho nó xanh à, chứ mình lơ làm giả vua nó xanh liền ha à, cho nên thận cẩn thận là là, là quyết tâm là không cho những cái ác bất thiện pháp nó xanh rồi trừ cần tức là khi mà ác bất thiện pháp nó xanh rồi nó đã xanh đó thì mình phải tinh cấn tinh tấn tinh cần diệt trừ nó à, không cho nó không cho nó được tồn tại là ví dụ trong tâm mình mình cố gắng mình tu tập nhưng mà nó cũng sanh lên à, tham vẫn sanh sân vẫn sanh thì mình phải cố gắng diệt trừ nó ngay từ trong trứng nước tức là nó khởi cái tâm sân lên cái là mình phải tìm cách là mình niệm cho nó mất mình diệt trừ cho nó mất à, thì như vậy là trừ cần rồi tu cần tức là phải cố gắng tu tập những cái thiện pháp thiện pháp nào chưa có mình cố gắng mình tu tập làm cho phát triển à, chẳng hạn như bố thí trì giới tham thiền cung kính nhẫn nại à, chân thật từ bi hỷ xã và từ mình phải cố gắng mình tu tập để cho pháp thiện nó chưa sanh nó được sanh khởi à, chứ nếu mình không tu tập thì những cái thằng bất thiện nó lại sanh tiếp à. à cho nên mình cái tâm mình là mình phải đặt nó vào một cái đối tượng là tốt đẹp thì nó mới là phát triển được còn không là những cái đối tượng bất thiện nó sanh liền à, cho nên phải có sự tu tập à, phải sự an trú tâm mình vào trong pháp à, tu tập à, khi khi mà mình đạt được mình có được cái sự tu tập rồi đó mình có sự à, phát triển rồi đó mình phải đạt tới cái cái, cái thứ tư là bảo bảo cần tức là bảo trì gìn giữ nuôi dưỡng các thiện pháp à, để cho nó được lớn mạnh à, thì như vậy tu tập theo đúng cái tứ chánh cần này đó thì chúng ta sẽ phát triển về cái, cái con đường tu học rất là tốt đẹp không và thận trừ tu bỏ một cách quan chỉnh mình có sự tu tập về tấn ờ, tứ chánh cần này à, cho nên đây là cái pháp mà rất là tuyệt vời pháp tu rất là, là đơn giản mà chúng ta dễ hiểu không dễ dễ thực hành ha rồi ghi chú tấn quyền có hai là ta tấn quyền và chánh tấn quyền cho nên chúng ta thấy à, cái tấn quyền tấn thì nó có hai là là, là, là, là tà tấn và chánh tinh tấn à, tà tấn là sao tức là sự siêng năng tích cực trong ác bất thiện pháp chứ không phải là mình nghĩ là mình, mình siêng năng là tốt đâu ví dụ siêng năng làm ác siêng năng là, là buôn bán những lường gạt là cố gắng siêng năng làm việc rồi à, cần mẫn để làm gì để được làm giàu để được mà uh, phát sanh lợi lộc hoặc là để được danh lợi được có tiếng tâm này cái hả là mình là tinh tấn tinh cần tích cực là cố gắng làm những ác bất thiện pháp làm những điều xấu những điều uh, có hại cho người khác hoặc là những cái điều mà không tốt đẹp à, mình làm những cái điều đó mình thực hiện những đó với mục đích là danh và lợi thì khi mình thực hiện những cái, những cái pháp là thì lúc đó là cái cái cái sự siêng năng tích cực mình làm việc trong cái đó thì nó thuộc về tà tấn à, chứ không phải là chánh tấn ha về tà tấn quyền hoặc là tà tấn à, cho nên à, tấn này là thuộc về tâm sở cần ha tính là tâm sở cần mà tâm sở cần thì nó có mặt à, trong tâm bất thiện cũng có tâm thiện cũng có à, cho nên mình phải cẩn thận à, khi mà có sự tích cực siêng năng làm ăn buôn bán mà, mà không chân thật ha làm ăn mua bán lường gạt mà kia à, mua thiệt mua giả bán thiệt này kia nó đủ thứ chuyện ha rồi nói dối nói gạt người khác rồi, rồi cố gắng tìm cách này kia để mà mình được những cái lợi ích cho mình thì lúc đó chúng ta rơi vào trong tà tấn à, mình rơi vào trong cái, cái ác pháp à, đó là cái cái mà chúng ta phải loại trừ nó liền ha không nên để lâu bởi vì chính vì những cái pháp này mà nó nhấn mình nhấn chìm mình ha nó nhấn chìm mình xuống bốn đường ác đạo à, nếu mà chúng ta sống theo những cái này hoài thì coi như là đời mình coi như là xong ha À, bởi vì đời sống chúng ta ngắn ngủi lắm quay qua lại mất quay qua lại mất rồi ha ở ra không thể vô là coi như là xong một cuộc đời ha đừng nghĩ rằng à, còn trẻ là mình sống lâu nha quý vị à, đừng nghĩ rằng hôm nay tôi mới có hai mấy ba chục tuổi tôi sống còn tới năm chục năm sáu chục năm đừng bao giờ nghĩ như vậy ha bởi vì cái chết nó đến bất, bất kỳ lúc nào nó có tha ai đó đừng nghĩ là mình sống thọ đừng nghĩ đừng đi đi bói rồi cái thầy bói nói là sống lọt thọ lắm mà sẽ lô sống được mà từ tám chục tuổi rồi ha à, nghe khoái quá về làm ác thoải mái luôn <laughs> tha hồ đi buôn bán lường gạt người này kia để làm giàu để nuôi mình sống thọ mà mình sống thọ lắm giờ có tiền à, mà muốn có tiền thì phải phải uh, năng nổ siêng năng mà, mà uh, siêng năng mà siêng năng phải siêng năng để có tiền lẻ đó thì phải gian thôi chứ không gian sao có tiền lẻ được làm ăn chân chánh mua bán mua uh, mua ngay bán thật thì làm sao mà giàu được đó, người giàu khó mà chân thật được lắm gì giàu là phải mánh mung giàu là phải tính toán đủ thứ chuyện ờ, gian ác gian xảo đủ thứ thì như vậy là chúng ta sẽ rơi vào trong cái ác bất thiện pháp và cái sự siêng năng tích cực của mình càng mạnh chừng nào ờ, thì cái quả nó trổ càng mạnh chừng đó nó sẽ ờ, tương ứng như vậy dạ. <laughs> không yeah. đó gia nhật hạ đó ông lo tu đi ha lo tối ngày đi, ờ, đi chơi miết <laughs> chết rồi rồi đó là cái cái cái cái cái, cái ta tấn quyền ha là mình phải phải loại ha rồi chánh đấng hay là mình phải siêng năng tích cực à, trong thiện pháp à, mình thường thường cái cái thiện pháp mình là, là lắm khó cũng như bây giờ kêu quý vị ngồi học kinh học điển này cái là biến lắm à, là, lười đó là kêu ngồi thiền là 10 phút là thấy muốn đứng dậy đi lên đi, đi rồi ha à, chán rồi cái nó khó mà có sự siêng năng tích cực trong thiện pháp à, cho nên phải khéo tác ý đã cố gắng là, là làm cho cái thiện pháp nó, nó được phát triển bằng cách mình phải như lý tắc ý à, mình nghĩ cái đời sống này ngắn ngủi không sống nay chết mai không à, thở ra thở vô là chết rồi ha thành ra phải cố gắng tích cực là hành được thiện pháp à, được ngày nào hay ngày đó được giờ nào hay giờ đó à, để học pháp được lúc nào hay lúc đó và thời gian rảnh rỗi làm gì thì an trú niệm vào trong hơi thở à, mình cố gắng mình giữ niệm mình à, để mình khi mình có niệm tức là mình có thiện pháp à, chứ không phải là, là, là cái tâm mình nó chạy ra nó, nó, nó nghĩ tầm bậy tầm bạ à, ví dụ như pháp nguồn lào cai à, rồi không không biết làm gì thay vì hợp pháp rồi thôi ra ngoài chỗ biên giới đi mua đồ bán kiếm lời <laughs> cẩn thận phải an trú trong cái, cái thiện pháp đàng hoàng tốt đẹp à, những cái thiện pháp nào mình thấy làm được là mình làm liền à, mình đừng có để nó, nó, nó, nó chạy qua này mất mất cái mất cơ hội à, rảnh là lập kinh là sách à, đọc học hỏi à, hành thiền hoặc là thân cận những vật à, những bạn bè thân hữu thuộc về đại đạo hữu thiện hữu không à, trao dồi pháp học này cái nọ rồi nếu mà những lúc rảnh rỗi thì mình cứ an trú vào trong bài thở à, rảnh rỗi an trú trong chánh niệm mình làm gì mình cường niệm là mình có được cái thiện pháp ví dụ mình nấu cơm nấu nước mình làm này làm kia mình luôn khéo tác ý mà có niệm tức là có cái sự ghi nhận có cái sự biết rõ à, thì khi mình có được như vậy đó thì tâm mình nó an trú trong thiện pháp là nó còn hơn là mình để cho nó chạy tùm lum ha để cái tâm mình nó suy nghĩ nó bậy tầm bạ à, cho nên đây là vấn đề mà chúng ta cần để ý trong cái đời sống bình thường đời sống bình nhật à, lúc nào mình cũng có thể có được thiện pháp bởi vì mình không biết thôi không biết cách thôi không có khéo léo là mình cứ để tâm mình nó chạy nhảy mong luôn suy nghĩ bậy là bả ngủ đủ thứ chuyện làm cho khổ sở cho nên phải đặt cái tâm mình cho nó đúng đặt cho nó đúng hướng à, để cho nó hướng về thiện pháp và khi nó, nó hướng về thiện pháp thì mình có được sự an vui sự an lạc hạnh phúc à, đó là vấn đề như vậy rồi có ba pháp tăng trưởng để trở thành tấn quyền thiện có ba pháp tăng trưởng để trả quyền thiện à, để cho mình biết là có ba cái pháp này để mình muốn được có được cái tánh quyền thiện thì phải như thế nào để nó khỏi bị rơi vào cái cái, cái à, tánh quyền bất thiện không à, có ba pháp thứ nhất là, là lánh xa người lười nhát à, à, à làm biến à, mình mình mình đừng ở gần nha mình theo nó mình cũng lười theo luôn à, mà cái này là có nhiều lắm nha quý vị à, mình gần mấy thằng nào là biết là thời gian mình cũng là biết thôi đó à nó không học hành nó ngày ngồi chơi uống cà phê nó giỡn hết mình theo mình mình cũng gần gần là mình cũng ảnh hưởng theo à, mình cũng bị theo ha cho nên phải lánh xa những người lười nhát đó Đấy, mình gần đó là mình có y chang nhưng bây giờ từ từ mới đầu mình tưởng mình ngon nhưng mà thời gian sau mình thấy vui đó Ồ, thấy cũng vui hang này cũng vui có ngày đi chơi vòng vòng mình đi chơi vui à, là mình tiêu tùng ha rồi mình phải lánh xa đó rồi thứ hai là thân cận cung kính học tập bậc tinh cần tức là phải thân cận phải cung kính phải học tập những cái bậc mà có cái sự mà tinh cần trong thiền pháp à, mình thân cận như đó mình sẽ học hỏi được nhiều pháp hay lắm những những vị mà có sự tích cực siêng siêng năng học hỏi đó thì mình gần người đó mình thân cận người đó mình cung kính mình học những người đó những người chi pháp lâu lâu người đó nói những cái mà mình chưa từng nghe chưa từng biết nhờ những người đó giúp cho trí tuệ mình phát triển à, thì chúng ta sẽ đạt được nhiều cái hạnh phúc ngay trong hiện tại à, cho nên phải thân cận phải cung kính những bậc đó à, và thứ ba là hằng suy xét về tứ chánh cần à, tức là mình phải suy xét về cái tứ chánh cần này ha à, tức là khi mà mình à, không có sự mà à, nỗ lực tinh tấn là mình xét về cái tứ chánh cần này mình có được không à, mình có làm được không à, thận từ tu bảo mình có làm được không à, cho nên phải suy xét thường xuyên à. rồi đó là cái ba cái pháp làm tăng trưởng rồi cái chi pháp của nó là tâm sẽ cần à, tâm sẽ cần là chi pháp ha vậy thôi tâm sẽ cần tâm sẽ cần có mặt trong bất thiện cũng có nha mà thiện cũng có nha bây giờ cẩn thận nha cho nên đây là vấn đề mà chúng ta cần phải được biết rồi hôm nay mình học tới đây ha tới tâm sẽ à, là, là, là Tấn Nguyên tới à, đây cũng vừa phải lẽ ha rồi do phước quá hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nha cả đấy nam mô bích hà giác nam mô tham bài nam mô sa rồi xin trả mic lại cho em xin Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Gia Giá. Còn kính tri ân Thầy đã vào room Phật giáo Nam Truyền để dạy di diệu Pháp cho chúng con. Dạ, sau đây thì con xin ờ, đọc phần sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo và thỉnh Ngài Trí Đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ.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 con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thành tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xả tội lỗi ấy cho con và dạ con kính dân mít định này trí đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ à. Bhagavato Sapa Mangalang Rakhandu Sapa Devata Sapa Buddhaya Nupavena Sada Sukhi Bhavantu Te Bhagavato Sapa Mangalang Rakhandu Sapa Devata Damba Thammai Nupavena Sada Sukhi Bhavantu Te Bhagavato Sapa Mangalang Rakhandu Sapa Devata Sapa Sankhaya Nupavena Sada Sukhi và hoành túc tê tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chữ tiếng hộ trì đến người do nhờ quá đức của chư Phật do nhờ quá đức của giáo pháp do nhờ quá đức của chư tăng các sự thành lời thường thường đến người te thalatha suk thở guruna buddha sa thanh heo ga chúc tả hô thà sa sắp bên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 rồi xa thú mời thích mê ta hồi sớm nha dạ xa thú xa thú con kính cảm ơn ngài đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con sau đây con xin đọc phần hồi hướng dạ đề quá ta san tí quý hà ra hoa xin ni tụ bề Thà Đề bồ thị khà Đề ta hình ta hình ta tham ma đa nê na phá hoàn tu bu chi ta sot thịnh ca rộn tề thảo vi hà ra mạnh đá lê thề ra cha mắt cha na quát ca cha phích ca vô sa ra mi ca đa na bát tỳ u ba sa ca gà ma